trong bộ phim này Chúng tôi chỉ có thể đưa ra những gì còn lại của một lối hát xưa Lối hát của những người hát rong Mà mọi người quen gọi là sầm Lắp cái xong à? Dạ, bây giờ con đi có một ngôi đình yên mấy phong có một ngôi đình xóm làng thêm đẹp mà tình nên đi thơ tiền mỹ nhân là từ bao giờ giữa nền thông tin thì văn hóa nó ra bao đời à, mấy phiền đổi sang mấy phiền thì ở đất long trời còn đây người mấy phiền có những thứ dụng tình